Ở phần kiến thức, cô giáo có ví dụ sau. Cô có ví dụ. Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách. Cô nhắc lại, một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách. Số xe tải 5 xe. Cô ứng với 5 phần bằng nhau. Số xe khách cô có 7 xe, ứng với 7 phần bằng nhau. Để so sánh tỷ số giữa xe tải và xe khách, chúng ta sẽ phải thực hiện phép tính. Đó là phép tính chia. Tỷ số của số xe tải và số xe khách là 5 chia 7, hay nó còn là 5 phần 7. Như vậy, khi đặt so sánh tỷ số giữa số xe tải và số xe khách, thì số xe tải sẽ đặt lên trước. Thực hiện phép tính chia ta lấy số xe tải chia cho số xe khách, tức là ta lập thành một tỷ số. Đây chính là tỷ số giữa xe tải và xe khách. Tỷ số xe tải là 5 phần và xe khách là 7 phần. Ta có tỷ số giữa xe tải và xe khách là 5 phần 7. So sánh xe tải và xe khách. Ta so sánh xe tải và xe khách thì xe tải sẽ đặt lên trước, xe khách đặt tính sau. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện xe tải là 5 chia cho xe khách là 7. Ta được tỷ số 5 phần 7. Bây giờ vừa rồi là ta so sánh xe tải với xe khách. Còn bây giờ cô trò mình lại tiếp tục so sánh xe khách với xe tải thì nó như thế nào? Chúng mình cùng tìm. Tiếp tục. Tỷ số của xe khách và số xe tải sẽ là lúc này số xe khách ta sẽ đặt trước đó là lấy 7 chia cho 5 hay còn gọi là 7 phần 5.